À, xin mến chào ờ, quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em thì ờ, ngày hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương à, để chuẩn bị quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất ở một căn nhà và đất ở luôn thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái miếng đất này á, thì em cũng à, xin thông báo cho quý vị và các bạn khi mà xem được video á, thì à, nếu mà có nhu cầu á, và chúng ta bán đất sổ sách giấy tờ đầy đủ hợp lệ thì ờ, cứ ờ, liên hệ em em sẽ quay hỗ trợ cho quý vị quay hỗ trợ bán cho quý vị thì ờ, trước mặt chúng ta là cái con đường DT 741 nha từ đây mà ra phía trước là khoảng hơn 100 mét thôi đường DT 741 thì quý vị nhìn xung quanh ở đây thì dân ở khá là đông nha thì ở đây có đèn đường đầy đủ nè rồi à, điện ba pha thì à, con đường này là con đường thông nha từ đây chúng ta đi thẳng vào á, là chúng ta sẽ đi vào đường DH 510 à, 515 thì à, cái con đường này là hiện tại là đang làm để đổ như đổ bê tông nha quý vị đang được ủi uh, rồi uh, lưu để chuẩn bị đổ bê tông thì uh, trong uh, một vài một hai tuần thôi là sẽ xong thì em sẽ nói về cái um, vị trí cái miếng đất cũng và căn nhà thì cách ủy ban nhân dân xã Phước Hòa rồi trường học rồi chợ thì trong vòng khoảng 300 mét nha quý vị đó, quý vị nhìn điện ba pha khoảng 300 m và cách ờ, thành phố mới Bình Dương thì khoảng tầm 25 km và cách thành phố Hồ Chí Minh thì ờ, khoảng tầm ờ, hơn 50 km nha thì cái miếng đất và căn nhà chúng ta là nằm trên cái mặt tiền đường này đó, từ cái hàng rào bên đó từ hàng rào bên đó đi à, qua bên này là hơn 16 mét nha quý vị hơn 16 mét và cái phần đuôi đất thì à, nó có chiều à, bề ngang là khoảng hơn 10 mét sổ sách giấy tờ thì đầy đủ nha trên đất thì có căn nhà cấp 4 khoảng 150 mét vuông nhà kiên cố nha quý vị thì à, cái à, chiều dài mà từ à, mép đường này mà đi vào bên trong đuôi đất á, là hơn 60 mét nha quý vị hơn 60 mét thì em cũng nói luôn cho quý vị thì cái này em giới thiệu dùm cho ông anh gần nhà thôi thì do kẹt tiền nên cần bán thì quý vị và các bạn có nhu cầu cứ liên hệ vào cái số điện thoại 037 796 7778 gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng về giá cả nhé thì à, cái vị trí ở đây chúng ta ra khu công nghiệp Tân Bình cũng rất là gần nhé khoảng tầm hơn ba cây số là ra khu công nghiệp Tân Bình phía trước cái à, căn nhà thì có một cái mảnh vườn nho nhỏ nha trồng rau cỏ thì à, chủ nhà kêu giá của cái miếng đất này thì à, là 3 tỷ 3 quý vị cứ liên lạc trực tiếp vào số điện thoại em để ở phần mô tả đó thì à, sẽ thương lượng về giá cả với lại chủ đất nha thì quý vị và các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu mà tìm hiểu về miếng đất ở đất đất vườn cao su hoặc là đất làm xưởng thì à, cứ à, liên hệ vào cái à, chúng ta bấm vào cái danh sách phát trong cái video trong cái kênh của em thì quý vị sẽ thấy những cái nhiều cái sản phẩm đất ở Phú Giáo nha nhất là Phú Giáo Bình Dương cái mặt tiền cái mặt đường này là rất rộng nha quý vị sắp tới sẽ đổ bê tông là 5 mét rưỡi còn hiện trạng bây giờ là khoảng 7 mét cái à, căn nhà là có chữ L nha đây là cái phía trước của căn nhà đây rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn